các bạn đường cắt rất là sắc mịn không hề có một chút ba viên như đồng thông thường khác Đấy, anh em sử dụng rất là ổn định Vâng, à, xin kính chào toàn thể các anh em trong ngành nhôm kính Chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh video Thì à, kênh video của em thì chuyên giới thiệu về các sản phẩm máy móc sản xuất của nhôm Ờ, mang thương hiệu Factor và mang thương hiệu Megatech thì ở đây ờ, công ty xuất khẩu Factor Việt Nam ờ, cung cấp hai cái dòng hàng chính đó là dòng hàng Factor cao cấp và dòng hàng Megatech hàng tầm trung giá rẻ à, thì để rất là nhiều à, thì hiện nay anh rất là nhiều anh em nhôm kính đang tìm hiểu để đầu tư cho mình một cái máy cắt nhôm hai đầu à, nhập khẩu ổn định và sử dụng lâu dài à, với góc à, cắt chuẩn xác và những cái sản phẩm nó đẹp và chất lượng à, thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các anh em một cái dòng sản phẩm mới nhất của tháng 6 năm 2020 à, ờ, đó là sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu Factor 77 à, ờ, phiên bản à, mới nhất và cải tiến à, lên à, hơn so với dòng 0506 à, trên thị trường và đặc, đặc, điều đặc biệt là nó thiết kế giống như hệt như con F88 cao cấp của công ty à, được à, thiết kế là hai đầu máy à, và máy ờ, tổng về tổng quan của dòng máy này thì được ờ, sơn màu sơn ờ, thanh ngọc lục bảo sơn tĩnh điện 100% màu sơn này là màu sơn độc quyền của công ty xuất nhập khẩu Factor Việt Nam Để nên anh em là lưu ý khi lựa chọn dòng sản phẩm Factor à, dòng sản F77 chỉ có tại công ty xuất nhập khẩu Factor Việt Nam với màu xanh ngọc lục bảo đấy và dòng máy này thì có thể cắt được à, và hai đầu máy của dòng F77 có thể cắt được hai góc đó là góc 45 độ hoặc góc 90 độ giống như anh em à, có thể quan sát trên màn hình ở đây và thân bệ máy thì được à, làm bằng sắp hộp rất là dày và hai đầu máy thì được à, thiết kế motor công suất là 2,2 kW trên một đầu máy và 4,4 kW trên hai đầu máy và sử dụng lưỡi cắt là 420 à, lưỡi cắt thương hiệu Wagen loại 1 Đấy, nên anh em yên tâm về chất lượng của sản phẩm Đấy. và để giới thiệu chi tiết thì anh em có thể theo dõi tiếp video tôi sẽ giới thiệu và để tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết để, à, uh, tất cả các chi tiết để cho anh em có thể tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm này Đấy, như anh em có thể thấy quan sát đây thì nó là hai đầu máy thì một đầu máy là được đặt cố định à, liền với thân máy hãy là đầu máy thứ thứ một đầu máy thứ nhất là đặt đặt nền cố định với nền với thân máy và đầu máy số 2 đầu máy di chuyển trên à, ray trục là phi 32 đấy đầu máy nhỏ nên là chỉ cần ray nhỏ à. và ray trục này là ray à, đặc à, chứ không phải là ray rỗng như những dòng sản phẩm thông thường và được đặt nền với thân máy chứ không có kê như những dòng thông thường đời khác và ở đây chúng tôi có trang bị thêm hệ thống à, à, kính núp và đèn led để khi anh em làm việc ở trong môi trường thiếu ánh sáng à, và những bác lớn tuổi có thể sử dụng kính núp này để nhìn rõ kích thước chính xác hơn và thước ở đây chúng tôi được nẹp nhôm bảo vệ 100% à, được khắc CNC khắc chìm để anh em sử dụng lâu dài không bị mờ và chỉ thước và làm cong võng thước đấy anh em sử dụng rất là ổn định và hai đầu máy này được uh, thiết kế tương tự như nhau à, được đỡ trên hai cái bệ thép rất là dày như thế này để đảm bảo anh em cắt là sẽ không bị rung lắc đầu máy và góc cắt chuẩn xác và thứ hai đỡ đầu máy thì anh em cắt rất là đầm đấy và hai đầu máy thì được thiết kế đó là hai cái máng trượt đề c hai bên đấy, khi anh em cắt ra thì đề c nhỏ nó sẽ tự động trượt xuống ra ngoài đó. đấy chứ nó không có nằm ở trên những cái dòng hàng thường ấy, thì không có mắc trượt đề c thì nó sẽ nằm ở trên này thì nó dễ xảy ra cái tình trạng đó là hút đề c vào bên trong lưỡi khi lưỡi thu về nhưng mà đảm bảo sản phẩm này thì anh em sử dụng là không có bị uh, cái tình trạng nó xảy ra anh em yên tâm hơn ở đây thì hệ thống uh, bít tông kẹp thì chúng tôi sử dụng ba vết tông kẹp nhôm hai vết tông kẹp chính ở giữa và một vết tông kẹp phụ à, phôi những thanh nhôm dài khi em cắt hai đầu đấy và phía bên trên đầu máy này thì chúng tôi có thiết kế thêm hệ thống ở phía bên trên đầu máy thì được, gắn à, cái à, van vòi phun dầu làm mát thông minh loại cao cấp thì có thể có van chiếc áp ở đây thì chúng ta có thể điều chỉnh hơi và lượng hơi đi vào và điều chỉnh lượng dầu phun ra nó vừa phải nó không nhiều nó tràn ra ngoài dễ dẫn đến tình trạng đó là thứ nhất là hao tốn dầu và thứ hai đó là sẽ tràn ra ngoài như này thì nó sẽ làm dơ bẩn cái cái cái, cái đầu máy của anh em nên anh em à, có thể điều chỉnh ở trên này rất là hiện đại đây và đây là dòng à, motor 2,2 kW của dòng F77 thì anh em có thể quan sát thế hệ bên trên này thì chúng tôi thích ừ, là cái motor này được gắn thêm cái trục cổ bi để cho nó giữ chắc cái khi mà cái lưỡi nó quay thì nó sẽ không bị đảo nữa biến lưỡi nên anh em yên tâm sử dụng vào mặt à, bích mặt bích của, của đầu máy thì anh em phải quan sát đây thì mặt bích rất là to à, khi anh em đưa cây nhôm kẹp cây nhôm lại thì nó sẽ chắc chắn hơn rất là nhiều ở những cái dòng hàng thường nó chỉ có mặt bích nó chỉ có nhỏ này và nó bé một bên thôi thì khi anh, anh em đưa cây nhôm vào nó rất dễ bị biêng biêng cây nhôm và góc cắt của nó không chuẩn xác thì anh em làm ra thành phẩm thì nó không có đẹp được đấy và đầu máy thứ hai thì khi anh em di chuyển lấy kích thước xong đấy, anh em lấy kích thước thì ở à, phía bên này thì có hệ thống đó là chốt hãm hơi Ờ, chốt hãm bằng hơi để giữ đầu máy lại cho chắc chắn những cái dòng hàng thường hàng cũ thì sẽ dùng chốt hãm bằng tay nhưng đảm bảo là khi anh em sử dụng cái dòng hàng này thì chốt hãm bằng hơi rất là tiện lợi hơn và nó không làm xước cái đường dây của anh em đấy về phần à, bảng điều khiển thì ở đây thì những cái nút bấm này thì chúng tôi được gắn thêm bọc nút cao su để đảm bảo là cái mặt nhôm và cái dầu làm mát sẽ không rơi vào cái cái hệ thống điện đấy và toàn bộ là bảng điều khiển thì toàn chuyển hóa hoàn toàn qua tiếng việt anh em sử dụng nó dễ dàng hơn rất là nhiều những cái bác mà những anh em nào mà mới tiếp xúc với dòng máy này thì những tiếng Trung và tiếng Anh rất dễ bị nhầm đấy rất là nguy hiểm anh em sử dụng cái dòng tiếng Việt này thì dễ dàng hơn và về phần tủ điện thì em anh em có thể quan sát thấy thì tủ điện chúng tôi làm tủ điện to đấy và khoang điện và khoang dây hơi khoang điện từ để đặt riêng biệt với nhau tránh xảy ra cái tình trạng đó là nhiễm điện và rò rỉ điện đấy và cái trang bị điện của chúng tôi thì sử dụng hãng cao cấp đó là hãng DDC ở đều có gồm gồm cục chống đảo pha để chống cái tình trạng đó là đắp nối dây ngược pha thứ hai là mỗi cái đầu máy chúng tôi được thiết kế là hai cái áp tổng riêng biệt trên hai đầu máy để anh em sử dụng à, an toàn ổn định hơn đấy, và đây là hai cục khởi động từ cầu trì và các đơn này cảm biến để đảm bảo cái motor của anh em nó ổn định và hệ thống quan điện từ nó được đảm bảo và thứ hai nữa tiếp theo đây đó là cái hệ thống chuyển đổi nguồn 24V đấy những cái dòng máy đời mới cao cấp này thì sử dụng chuyển đổi nguồn 24V này thì cái dòng điện đưa vào 380V hay 220V thì xuống cái dòng hệ thống văn điện từ này thì chỉ còn 220 à, 24V thôi để anh em sử dụng nó không bị quá tải điện không bị chập cháy đấy, và nó không bị rò rỉ điện để anh em sử dụng nó yên tâm hơn rất là nhiều về thiết kế thì đằng sau của máy thì được uh, thiết kế tương tự như nhau và hệ thống đây là hệ thống bít tông đẩy lưỡi bít tông dầu và bít tông khí để hỗ trợ đẩy lưỡi được vào cho nó êm thì ở đây chúng tôi hệ thống bít tông đúc nền nguyên khối để đảm bảo anh em sử dụng nó khỏe và nó chắc chắn hơn độ bền nó cao hơn dùng nó ổn định hơn Đấy, cái bít tông này là bít tông đúc nền nguyên khối Đấy. và phía bên này là hệ thống bít tông chuyển góc bít tông chuyển góc về những cái dòng đời cao cấp thế này thì chúng tôi sẽ chuyển góc hoàn toàn ra đằng sau Ờ, như cái dòng hàng đời cũ thì nó sẽ sử dụng đó là bê tông nằm ngay bên dưới đầu máy à, thì khi anh em uh, chuyển lóc thì cái, khi anh em cắt thì cái mặt nhôm của bạn nó sẽ bay vào hệ thống bê tông này cái làm kẹp bê tông nhưng cái dòng này thì bê tông làm ngang thế này thì đảm bảo anh em là chuyển góc thì nó êm ái hơn và không bao giờ bị tình trạng kẹt góc hãy đảm bảo góc cắt của anh em chính xác 100% đây là về thiết kế bên dưới này, này hệ thống can đường dầu làm mát thông minh này. cái dầu cao cấp đấy có hệ thống hai hệ thống bằng ngọc để anh em ờ, lọc bỏ những cái bụi bẩn và mạt nhôm khi mà lên ờ, hệ thống vòi phun dầu thì nó sẽ không bị tắc nghẽn vào phun dầu đây chính là tổng quan ở đằng sau của dòng máy Factor 77 cao cấp phiên bản full option và phiên bản là F88 mini để cho anh em ờ, muốn đầu tư những cái dòng hàng cao cấp và với số vốn hạn chế thì em có thể đầu tư dễ dàng hơn vừa rồi thì tôi đã giới thiệu chi tiết về dòng sản phẩm máy phát cắt nhôm hay đầu Factor 77 để anh em nào mà à, muốn tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm hoặc là muốn tìm hiểu mua những dòng máy cắt nhôm à, khác thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại phía bên trên màn hình hoặc đến một trong hai trụ sở chính đó là ngoài Hà Nội à, gần bến xe Nghĩa quận Hà Đông thành phố Hà Nội hai trong thành phố Hồ Chí Minh đó là khu du lịch Suối Tiên quận 9 cảm ơn anh em đã theo dõi video à, anh em thấy video hữu ích có thể nhấn like bình luận phía bên dưới và nhấn đăng ký kênh để theo dõi nhiều thêm nhiều video mới nhất